Oh. khí ninh thiêng nước non này mãi Oh. không chơi đâu chơi đâu Bye. diều bao nhiêu trên thiên cầu hoàng chiến linh trên vui đồng phường trên bừng thanh đồng hò giao hầu cầu ngày hôm nay để cầu đấu trong con đường có